chạy có ngạnh dốc dốc dốc dốc không đâu một em có đấu mọi người đó một em có đấu nước là tới đây sau lần <laughs> đây hai em có đối <laughs> bạn có đấu rồi một cái dính của hơi câu hề đây đây đây đây dấu hồn dấu hồn thêm một em đấu nữa khô nó dùng lượng máy đu liệt đoạn đu xin chào mọi người chào mọi người đến với kênh vợ chồng phát lực sống miền trung hôm nay hai vợ chồng em sẽ được buổi nướng hai ông anh hai ông của em mình à, bổ được bổ được một cây lưới này mọi người vậy là cây lưới thứ hai đem tay lưới ra nè nếu như mình sẽ chờ đất bỏ là lúc mình sau lưới đây hy vọng mình sẽ được có cái gì? mình bổ lưới xong rồi bây giờ là mình mình đặt này mình đặt nước chạy cho cá nó chạy chạy và dính như lưới giờ bây giờ mình đi đập cá cay mới rồi mấy cay đây nè gái cây của chồng mình Dạ không? Đây là hai cây chồng mình này đập cá này. Ừ. Về đâu? Đi về đâu? Nó được rồi. Mình thấy hai cây cho anh. Anh của mình nữa. cửa cửa biển đó mọi người phía dưới là cửa biển đó. đây là biển cửa đại còn đây là cầu cửa đại mọi người này, mọi người mà có dịp ờ, đi ra hội an là đi ra tam kỳ là sẽ đi qua cầu này đây là vùng duyên hải mọi người vùng ven biển biển này chạy thẳng ra là cù lao chàm đó mọi người tay lưới thứ hai đi, để xuống dưới kia nè Dưới cá xong giờ bây giờ mình sau lưới nha mọi người Hy vọng là giấc này sẽ có cá Cái bài cá đối luôn nè à nghĩ có được hay không vòng dắt hiu ra Chà, có ngạn Dâu, dâu, dâu, dâu không Đâu, một em có đấu mọi người Đó Một em có đấu Nước ra tới đây sau lần Đây, <laughs> hai em có đối <laughs> có đấu được một cái dính của hơi không hề đây đây đây đây đây dấu hò dấu hò thêm một em đấu nữa khô mình ừ. dùng lại má đây đây đây tao đúng đúng đúng con liệt con liệt nó con liệt đấy <laughs> Duh, lelik banget. Duh. duh, duh, duh. Kan. Duh, có nó phi nữa. lại càng. một gốc đầu tiên đã thành công có miếng món luôn mọi người ơi ta bên kia không có luôn hả à? tành ừ. ấy được con liệt dao tối nè ừ. à, giờ bây giờ mình lên bờ mình gỡ lưới mọi người ơi yeah. có con có kình lên, lên, giấu hồn giấu hồn mọi người ừ. Cái nào vậy không có bồ mô luôn hả rồi mình xả nước đây là em coffee coffee đồng mà dạo ra xong rồi đó người câu nó chất mới ở trong đồng mới ra đây này liệt dạo được ngon vậy dạo quá chết nhất lắm mọi người này con đánh kiếm ta mới bố vô dụng dụng cho tại đúng rồi có cái quá cũng cũng dốt cái mày rồi ờ, dốt vỡ về cái cái đói á to to không lần đũa bên ngay thì cứ để bình thường xuống qua giờ nhớ lẫn kinh tụm rồi nhớ dục mà rồi không dục dục ừ, lằng lằng dục lằng dục lằng dục lằng rồi cuốn rồi đó có bông đòn đòn con ngạnh bên cầu mình bên chỗ không còn ngon Búa, búa sang vô lại cục giò bay dẫn ra thiệt đi Ta lùm nghề ta còn đi Ta roa ta tấp hương rồi, ba nhỏ nhão, ba ra đi roa bên đi búa không rồi nước còn lớn lớn lịa lịa lịa lên ngực ngực ngực ngực ngực mà mình còn đi vô nghe rồi đi thang rồi xong rồi bây giờ đi xuống tiếp dưới kia mọi người mình định là đi nay làm khả nam dốt Xe luôn rồi. Dạ xe đi luôn. Ờ. Quá trời quá luôn mọi người ơi. Ở đây hơi giờ tí. Nằm xô nè Nằm xô nè thế. Trời chặt đâu không biết này 我们。 Thấy chưa? Có đấu sắp bầu không đúng á, Đứa sắp bầu bữa nông nông đó Không có nắng đâu có chạy nó mùa đâu cá nhiều quá phải gỡ phụ mọi người ơi Bây giờ là thằng quá ừ. Bây giờ là thằng quá Lớn hả? Có phụ thì bằng bèo thì lậu đề Ừ Có đúng mọi người đây là con gì <laughs> đây là con cá ốc nát nè con mạc đó nè đây rồi to đó, đó rồi đây đây mình lên mình lên nhìn thấy nè dễ thương <laughs> trời ơi ờ ờ ờ thôi Đúng được rồi Mốt Đây là giác lưới cuối cùng nha mọi người Đánh xe giác lưới này về mọi người ơi đập thêm đi anh nữa đi cứ đợi mọi người Chính không mua chưa? Mà chú cào là có quá nhiều nữa người Tơ con cá kìa Đúng rồi đó Chiếc này phẩm này mọi người mà có nát cũng vậy cả. tuyệt quá Một chết rồi Còn đó bị chết hết. Chết chết ra tâm sự lạnh lẽo Thôi bây giờ lùng quá thôi Lùng quá lùng à, Tạm biệt mọi người nha à, Hẹn mọi người à, video tiếp theo lần sau nha mọi người giờ bây giờ mình à, đi làm cá nè Các bạn có đi làm <laughs> có câu Tội chưa chưa kịp đúc không có luôn biệt <laughs> mọi người bye bye